Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Toàn Phát của mình ngày hôm nay Hiện tại mình đang có mặt tại trục đường NB10 của Vship 2 mở rộng nha cả nhà Và vị trí đường NB10 này là thuộc khu đơ Thuộc khu đơ nha cả nhà Và rất là gần với khu nhà ở Xuân Casa 2 nha cả nhà Tọa lạc như phía trước ờ, theo tay của chúng ta đây Theo, hướng tay mà mình đang chỉ đây là Xuân Casa 2 ạ à. Thì ờ, hiện tại mình muốn review cho cả nhà một lô đất có diện tích là 5 x 30 150 m vuông thổ cư là 100% và đây chính là lô đất ạ à. vị trí lô đất thì tính từ cái cây này ra cả nhà tính từ cái cây này đó đi thẳng vào đây đi thẳng vào đây và hết cái phần à, bê tông này ạ à. hết cái phần bê tông này cả nhà đây hết phần bê tông rồi phía sau kia phía sau thì hiện tại là à, người dân đang à, trồng cây trồng có với à, một số cái dừa cây ói à, cây ói cây nói chung là cây ăn trái à, và phía trước đó đây của chúng ta là cái vỉa hè này của chúng ta là 10 mét nha à sorry 5 mét, vỉa hè 5 mét, vỉa hè 5 mét nha cả nhà vỉa hè 5 mét và con đường này là con đường 13 mét, con đường này 13 mét nha NB10 thì à, hiện tại lô đất này của chúng ta có giá bán là 2 tỷ 300 triệu 2 tỷ 300 triệu thôi cả nhà giá cực kỳ rẻ và cực kỳ hấp dẫn à, từ vị trí lô đất thì à, à rất là gần với các tiện ích ví dụ như là chợ Vĩnh Tân chợ Vĩnh Tân xin đem sát mé bên này khu E từ vị trí này chúng ta đi tới chợ Vĩnh Tân chỉ tầm khoảng 3 phút thôi ạ à. và nếu chúng ta đi tới mà và vị trí trung tâm ví dụ như là ngân hàng trung tâm thương mại rồi à, những cái à, vị trí như là điện máy xanh thì cũng tầm khoảng 3 phút thôi ạ à. ở đây rất là rất là gần với tiện ích rất là nhiều tiện ích ở xung quanh ở đây điều đặc biệt thì à, có dự án khu nhà ở Sun Casa thuộc à, Ờ, Vinship 2 tức là tập ờ, Vinship 2 Việt Nam Singapore xây dựng bên kia thì bây giờ cái nhà hãy theo chân mình cái nhà hãy theo chân mình đó mà đi ờ, xung quanh để mà hiểu được cái vị trí lô đất nha rồi mình trước khi mình đi thì mình thông tin lại cái lô đất này của mình đây lô đất này của mình có diện tích là 5 x 30 150m và thổ cư là 100% giá bán là 2 tỷ 300 triệu à, sát cạnh lô đất thì xung quanh đây dân cư ở rất là đông như ở đây xây dựng nhà, nhà trọ này rồi bên đây là nhà ở khá là đông này ở cái nhà thấy à? ở đây chúng ta nhìn theo bên này chúng ta thấy nhà ở khá là đông à, chúng ta đi thêm một xíu ha rồi đó cái nhà thấy không ạ à? và như thế này thì à, cái nhà à, nếu mà mua á, thì chúng ta có thể là cũng xây dựng luôn nhà trọ hoặc là xây nhà ở cũng khá là hợp lý nếu mà đầu tư thì càng tốt nữa cái nhà ha rồi bây giờ cái nhà hãy theo chân mình đó mà đi xung quanh đặc biệt là chúng ta sẽ ra cái khu vực mà à, Sunkasa Sunkasa này cực kỳ đẹp nha cả nhà đẹp cực kỳ luôn rồi cái nhà hãy theo trong mình ạ Thôi bây giờ cái nhà hãy theo trong mình nha đi ờ, dạo một vòng ở trong khu vực này thì bây giờ từ cái vị trí lô đất này cả nhà à, đây đây từ vị trí lô đất này vị trí lô đất là từ cái cây ấy nha cả nhà từ cái cây ờ, cây me cây me, me tây á à, từ cái cây me tây cả nhà thấy không ạ rồi chúng ta sẽ đi ờ, chúng ta sẽ đi ha rồi cái nhà hệ theo trong mình ạ à đây vị trí lô đất là, là từ mấy cái xô á bốn cái xô cộng với vào bên trong là cái chung cư kìa à, và nếu mà chúng ta ừ, ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy cây đây từ mép cây này à, qua cái mép uh, hết bê tông kìa hết cái xi măng á là lô đất của mình nha cả nhà rồi bây giờ chúng ta sẽ ờ, đi ra khu vực là Xuân Ca Sa Xuân Ca Sa nha cả nhà Xuân Ca Sa nha rồi hãy theo trong mình ạ à. đây thì từ vị trí này à, chúng ta sẽ chạy chạy ra Sunsa Casa sẽ rất là gần đó cả nhà thấy không ạ phía trước kia chúng ta là Sun Casa này cả nhà như cả nhà thấy nhìn cái à, cái mảng tường á mảng tường mà cái nhà máy ngói đi lên đó đó Sun Casa rồi thì bây giờ chúng ta sẽ à, vẹo phái đi ha vẹo phái chúng ta ra ra, ra Sun Casa vẹo trái cũng được vẹo phái cũng được muốn đi đường nào cũng được cách Sun Casa tầm 500 mét thôi nha cả nhà và ngoài ngoài khu vực à, Sundasan thì à, có những cái à, vị trí như nhà ở được còn khá là đông cái nhà Thái không ạ phía trước đây chúng ta này đây là nguyên một cái dãy nhà mà đã, cũng đã được xây dựng à, giống như kiểu kiosk á đây à, đây kiosk này nhà thấy không rồi phía trước kia chúng ta là Sunkasa nha cả nhà đẹp không ạ cực kỳ đẹp đúng không cả nhà à, chúng ta đi sẽ đi đi thấy con đường này một xíu xong chúng ta sẽ vèo lại vèo lại cái bên con đường này à, theo khu Sunkasa cái đây là nhà ở Sunkasa nha hay là khu đô thị Sunkasa được à, công ty à, à, liên doanh là Việt Nam và Singapore xây dựng à, nếu như mà nhà khách hàng nào mà có tiền mua trong này cũng được à, có, có tiền mua trong này cũng khá là à, đẹp và cũng khá là à, an ninh ở đây thì bị bảo vệ bao được bảo vệ 24 trên 24 chúng ta đi thẳng ra kia là đường trục đường chính rồi đó ở phía trước là chúng ta là trục đường dân chú cả nhà đó, phía trước này của chúng ta là trục đường dân chú này thì bây giờ chúng ta sẽ uh, quay xe lại nha quay xe lại đi uh, đi xung quanh của cái uh, lô đất này đi xung quanh của Sunkasan này để cho cả nhà được biết là ở trong này cái vị trí là nó khá là đẹp đây cái nhà thấy không ở đây là Sunkasan này khu nhà ở Sunkasan đó đẹp đúng không cả nhà rồi chúng ta sẽ quay xe lại này cái nhà thấy ạ như vậy thì vị trí cực kỳ đắc địa khu vực này khi mà cái dự án này cái dự án mà Sunkasan này nó hình thành à, thì nó sẽ mang lại cái sự uh, sầm uất cũng như là ờ, hiệu quả về cái việc mà chúng ta mua để đầu tư cũng như là hiệu quả việc nếu chúng ta mà mua xây nhà trọ thì ờ, lượng công nhân ở đây cũng khá là nhiều đây ở nhà cái thấy ở mé đây này mỗi mỗi con đường là sẽ có một cái máng uh, xây dựng riêng nha đó, sẽ có một cái thiết kế riêng cái nhà thái này ở trong này này hiện tại trong này thì mình không có vào được mình chỉ đứng ngoài này mình vay cái nhà thái thôi thái mẫu thôi và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên con đường này khu này là khu đơ nha cả nhà ở đây là khu đơ rồi sát bên đây là có ờ, sông hơi massage minh tâm 2 ừ. giờ như trong một ngày mình làm việc mà mệt mỏi thì mình chiều mình có thể là uh, vào đây xa cũng được đây đây là toàn bộ cái khung cánh của con đường này con đường uh, vị trí mà ờ, tới lô đất chỉ còn tầm khoảng 500m thôi và chúng ta đi thẳng ra ngoài kia chúng ta đi thẳng ra ngoài kia thì sẽ là chợ Vĩnh Tân ngân hàng Vietcombank rồi một số ngân hàng khác rồi có điện máy xanh có điện máy xanh nha cả nhà trung tâm mua sắm thương mại rồi có quán cà phê rồi quán à, nhậu à, quán ăn đồ cũng khá là nhiều thì à, mình vay trực tiếp luôn mình vay trực tiếp mà mình cũng không có chỉnh sửa nhiều đó cả nhà thấy được cái tận cảnh cận cảnh cũng như là thấy được cái à, quy mô của khu vực này mà có được cái nhìn cũng như là quyết định à, mua hoặc là không mua ở đối với lô đất này hoặc là muốn quyết định mua hoặc là không mua à, đối với những lô đất mà mình có review tại Vship 2 nha cả nhà đặc biệt đây là Vship 2 mở rộng nha ngoài à, dự án Xuân Cây thì còn có rất nhiều dự án khác hiện tại đang được triển khai làm như phía trước thì chúng ta đang được canh cờ này à, thì nó cũng là thuộc trong cái khuôn viên là Xuân Cây Sa 2 luôn nha cả nhà đang được làm á đang được đổ móng và làm kìa và đang được là được làm lỡ ngày hồi sáng hôm nay là làm lỡ này rồi nếu cả nhà cảm thấy uh, hay thì hãy cho mình một like chia sẻ và một đăng ký kênh còn cái nhà nào mà muốn mua đất tại khu VSIP 2 cũng như là muốn mua lô đất này thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 à, xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à.